Hello hello thì à, hôm nay Cường Phát Lộc xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của bên cơ sở Cường thì à, bên cơ sở Cường chuyên cung cấp hộp tài xỉu bầu cua hệ cá bài đó thì anh em chỉ cần nhắc máy lên liên hệ số điện thoại 0898 5431 để được Cường tư vấn và chỉ cho anh em cách chơi thì à, bên Cường có làm nếu anh em mà đăng ký kênh hoặc chưa đăng ký thì anh em đăng ký kênh ủng hộ cho Cường và anh em đã đăng ký rồi thì anh em à, chịu khó theo dõi và xem những cái video mới nhất bên cơ sở Cường mỗi ngày hàng ngày Cường đều làm video và đều gửi cho anh em về những cái bộ phà sản phẩm về tài xỉu bịp bầu cua bịp bài à, bịp bài lỗi bài số nói chung là tất không tật đó bên cơ sở Cường đều cung cấp cho anh em khỏi phải lo vì anh em nếu đã đăng ký kênh Cường thì Cường đã làm rất rất rất là nhiều cái video để mà nói về cái bộ tài xỉu đúng không ạ thì hôm nay Cường sẽ giới thiệu về cái bộ à, sản phẩm tài xỉu đó là tài xỉu 62 đó thì số 2 thì nó đi cùng với lại là chén à, đi cùng dĩa và hộp nha anh em một bộ nó sẽ đi cùng dĩa và hộp đó thì giá thành rất cực kỳ rẻ cực kỳ hot nha anh em giá này ưu tiên cho anh em liên đăng ký kênh của mình và gọi trực tiếp cho số của mình mình sẽ ưu tiên giá mềm nhất có thể đó trên thị trường mình khẳng định với anh em là mình mềm nhất có thể đó sẽ không ai mềm qua cái sản phẩm à, bên bên bên bên cường được đó thì anh em chơi thì anh em cứ liên hệ cho cường và cái hộp à, mình sẽ nói sơ về cái à, sản phẩm mà hộp à, tài xỉu à, 62 này bộ tài xỉu 62 này đi gồm 3 hộp và một dĩa đó và hộp này bao cho những cái sòng anh em chơi đó là sòng chơi thử đèn và thử nước muối bao nổi bao trong đó và anh em lưu ý nè sòng cái bộ này thì không bao cho sòng để chơi thử 500 nha anh em nếu thử 500 sẽ không không sẽ nó sẽ bị hít đó thì anh em cũng nguyên lý hiểu là nó sẽ đi ra đi về có nghĩa là mình làm cách nào để mình giữ được tài và làm cách nào để đưa nó về xỉu đó thì à, bây giờ Cường sẽ chỉ và chơi luôn 10 chén xem thử là Cường đánh hột hai này như thế nào đó, và anh em à, thấy nếu mà cảm thấy uh, chơi được của sòng anh em anh em tạo ra sòng sới chơi được thì anh em liên hệ số điện thoại trực tiếp cho mình 0898 54311 và bên cơ sở cường chỉ đúng một số điện thoại thôi nha anh em đó, không có không có số điện thoại nào nữa nha anh em đó thì anh em xem video để ý cho mình nha liên hệ số điện thoại thì cường sẽ đích thân cường sẽ gặp và tư vấn miễn phí cho anh em và anh em có thể lên cường giao lưu đó xem được rất nhiều sản phẩm bên cường rất rất là nhiều sản phẩm và bây giờ mình sẽ test cho anh em vài ba cây đó chơi cho anh em vài ba chén để anh em thấy cái hiệu quả của bộ này và bao cho anh em thử được đèn và nước muối không bao thử 500 nha anh em nếu thử 500 nó sẽ hít nha anh em anh em nhìn này đó hột sẽ hít như thế này đúng không ạ rồi bây giờ mình sẽ ờ, test và chén cho anh em xem nha bây giờ hiện tại nó là 6 3 6 6 đúng không ạ 12 nút lắc đó như thế này nếu như người ta đặt tài thì mình sẽ đưa về xỉu có nghĩa là khi đặt tài thì mình sẽ đưa về cái nhị nhị thì 70 phần trăm nó nghiêng về xỉu rồi nha anh em nó sẽ có những chén phản chơi cái gì cũng phải có chén phản nhưng nếu người ta đặt xỉu nhiều quá mình dở mình ăn luôn nếu ví dụ như giờ tập xỉu đi như các bạn đặt xỉu mình sẽ dở mình ăn này đó đúng không ạ đây là hiện tại là tài đúng không ạ mình sẽ dở mình ăn này nhưng mà giờ nếu như người ta đặt tài nhiều quá thì làm cách nào mình đưa về xỉu đúng không đây là hiện tại đây đúng không ạ làm cách nào mình sẽ đưa về cái nhị hiện tại là bây giờ nó là 6 5 1 mình sẽ đưa cái 6 này về cái nhị nha anh em đó, mình sẽ đưa cái 6 này về cái nhị để mình ăn cái tài đó. thì làm cách nào ví dụ như giờ mình sẽ đưa một đưa cây xấu đưa cây xấu về cây nhị dở này đó năm một hai đúng không xỉu ăn tài đó tiếp tục chén thứ hai rồi chén thứ hai bây giờ người ta đặt tài nhiều quá thì mình sẽ đưa về xỉu đưa về cây nhị nha anh em chứ không phải là đưa về xỉu đâu mình sẽ đưa về cây nhị còn xỉu hay tài thì nó sẽ là sự may mắn của cái những sự may mắn nữa đó thì nó sẽ có những chấn phản đó anh em sự may mắn đó là gọi chấn phản đó nó sẽ có bị một hai chén phản gì đó thì 10 chén sẽ ít nhất anh ta sẽ bị phản được hai ba chén thì chúng ăn được 7 chén thôi hoặc là 8 chén may mắn chúng ăn được 9 chén đúng không ạ à? thì chén bây giờ ví dụ như chén này người ta đặt xỉu nhiều quá thì mình dỡ mình ăn luôn đó mình dỡ mình ăn luôn chứ không cần mà mình phải đưa nó về cái gì hết đúng không ạ à? đó đó bây giờ xỉu chén này là phản đúng không anh em ạ gọi là phản nè đúng không phản là mình chết nhưng mà lúc nào trong chén mình sẽ có một cái xấu như thế này đó đúng rồi chén này thì giờ mình thua bỏ chén này là phản rồi gọi là chén phản đó anh em đó thì tiếp tục chén thứ ba đó bây giờ tiếp tục người ta đặt như thế mình dở nè đó chén này tiếp tục chúng ta bị phản đúng không ạ à? phản thì cũng ta phải, phải bỏ thôi phản là chấp nhận gọi là chúng ta chơi là phải có chấp nhận phản là phải chấp nhận thôi đúng không ạ à? dở này đó như chén này đúng không à? chén này bây giờ là tài 12 nút bây giờ làm cách nào đưa nó về 8 nút đây hiện tại đây là tài 12 nút làm cách nào đưa đưa về xỉu 8 nút đúng không thì một thao tác đơn giản đó anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 sở hữu sản phẩm này hoặc lên cơ sở cường sự kiện trách anh em chơi đó sẽ đưa nó về lại 8 nút xỉu đúng không hiện tại nó là 12 nút đúng không anh em đó bây giờ mình sẽ đưa nó đưa nó về lại xỉu đó thấy không ạ đưa nó về lại xỉu đó là đưa nó về hai đó gọi là hột 62 hột dĩa 62 đó anh em đó thì anh em ờ, thấy đó mình sẽ tiếp tục vài cây nữa cho anh em xem đó sóc bình thường nhẹ nhàng đó không cần phải là một cái gì hết anh em phải suy nghĩ đúng không hiện tại nó là đang là chén này nếu mà chúng ta đưa về hai chúng ta là xỉu này đúng không 14 nút làm cách nào đưa nó về lại 10 nút đúng không 14 nút đưa nó về hai là là số 2 nó là 10 10 nút là về xỉu bây giờ tài nếu mà ta đặt xỉu quá mình dở mình ăn luôn tài thì mình phải đưa về xỉu thôi đúng không ạ nhưng mà đưa về xỉu bằng cách nào không khéo đó là một vấn đề đó thì anh em xem video đó thì nhớ đăng ký kênh hoặc là liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn và cường nhắc lại một lần nữa là bộ này có tan nha anh em nó nó sẽ đi cùng là hột và dĩa đó nó sẽ đi cùng là hột và dĩa và xong nào có thể chơi được thì chơi được đèn và nước muối thì anh em lấy bộ này về chơi cực kỳ hot và cực kỳ giá cực kỳ mềm cho anh em chơi luôn đó còn nếu như anh em chơi những cái sòng đẳng cấp những cái sòng đã chơi đồ công chuyện rồi á đã chơi bịp rồi á thì anh em liên hệ cho cường và bên cường còn hiện tại là 6 máy phân tài xỉu gọi là máy phân mặt hột tài xỉu nha anh em đó còn 6 máy anh em nhanh tay liên hệ để còn những cái bộ sản phẩm hiện tại những bộ sản phẩm này có giá là 3x 4x và 5x lớn đó giá rất là cao nên là những anh em có tiền thì anh em mới sở với lại sở hữu được một sản phẩm này và bộ sản phẩm này cường đã làm video và đã chỉ cho anh em cách chơi rồi thì anh em nhớ đăng ký kênh và theo dõi cường à, chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn trong bộ môn tài xỉu biệt xin chào anh em nha